luân hồi hàng ngày đại khắp các nơi bốn phương tam hướng gầm trời bao la tấm lòng bác ái vị tha gọi dùng tư tưởng đậm đà tình thương lòng tự trong sạch như gương không pha cảm không vương tư thù cố tâm niệm niệm công phu xây đi xây đi chuyên thu tham tiền nằm ngồi mặt niệm thường xuyên sưu tầm đạo quả gieo duyên đó là phương pháp thế gian đó là hạnh kiểm đưa hàng sanh tâm nhân ca tụng tán thành xuôi dòng thanh vất lữ hành nhập lưu vượt lên đến mức thăng ưu tai thông tuệ nhãn thành xưa tịnh hậu a hàm đạo tuệ gươm màu đoạn tuyệt tà kiên xả câu dục tình Phất lai cảnh giới hữu tình, Phạm thiên tạm ngữ nghiêm minh niết bàn. Dạ, yeah, mô Phật, à, sa thú, sa thú. Bây giờ sư thấy tới 9, 9 giờ rồi. Mời Hồng Mai thọ tam Quyên ngũ giới nha. Yeah. Dạ. À, dạ, con kính đảnh lễ sư thanh tâm hôm nay là quang thanh thọ thì ờ, tâm quy và ngũ giới thưa sư xin mời à. quang vâng. thanh à, con kính đỉnh lễ sư ờ, thanh tâm ạ à, con con kính lễ con kính lễ ba ngôi tam bảo ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng con kính đỉnh lễ sư thanh tâm và con kính chào toàn thể đạo tràng hôm nay con xin phép thọ trì tam quy và đã thay mặt cho đạo tràng để thọ trì tam quy và ngũ giới ạ là con xin phép Đức Thanh Tâm là đại diện cho Tư Tôn Đức Tăng để và chỉ tam quy và ngũ giới cùng với đạo tràng ạ. <clears throat> Nam mô Buddha giá Nam mô Tham ma giá Nam mô Sangha giá Ukasa ma yang phản tê quy sùng quy sùng Jakarta Rati sarane nasaha Pancha sila ni cha ma đủ ti giảm bi ma yang phản tê quy sùng quy sùng ra ca na ta ra ti sa ra nề na sa ha bành cha si la ni ra cha ma ta ti giảm bi ma yang phản tê quy sùng quy sùng ra ca na ta ra ti sa ra nề na sa ha bành cha si la ni ra cha ma Dạ con kính uh, dòng mic đến sửa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanggang Saranang Gacchami Duti Chambi Buddhang Saranang Gacchami Duti chambi dhammang saranang gacchami Duti chambi sangang saranang gacchami Tati chambi buddhang saranang gacchami Tati chambi dhammang saranang gacchami Tati chambi sangang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami tham mang sa ra nàng gai cha mi sang khăng sa ra nàng gai cha mi tạ tu ti giảm bi bút thằng sa ra nàng gai cha mi đu ti giảm bi tham mang sa ra nàng gai cha mi đu ti giảm bi sang khăng sa ra nàng gai cha mi ta ti giảm bi bút thằng sa ra nàng gai cha mi tati zambi tham mang sa nang thammang sadanang gacchami tati zambi sang khang sa nang gai cha mi ti sarana saranagahanang avipunnang ama phante bana ti bata veramani sikha padang samadhiyami Adinna dana ramani sika padang samadhiyami kame sumicca cara ramani sika padang samadhiyami sura meraya macapamar majapamar we ramani sika padang samadhiyami sura meraya majapamadatana veramani sika padang samadhiyami Banati bata kuiramani sikha badang samadhiyami adina dana kuiramani sikha badang samadhiyami kamesu mikcha chara kuiramani sikha badang samadhiyami musa wada kuiramani sikha badang samadhiyami su già mê ya ya ma chấp ba ma đa ta na quê ra ma ni sik ta ba đăng sa ma di ya mi ima ni bàn chá sika ba đa ni sa đúc căng các tòa appamādena nityakālaṃ samārakhi tappaṃ āmapantu silena sugatin yanti silena bhoga sampada sile na niputin yanti tasma silang viso thaye sa tu sa tu sa tu uttamang ve na quan de hang ba da bang sung qua tamang uttamang buddhe yo kalito doso buddho tu tang mamang uttamang ve na quan de hang tham anh cha đu quy thăng qua răng tham mê yo ca đi tô đô so tham mô ha ma tu tăng ma mang út ta mang ghê na quan đề hàng sang canh cha quy quy đi thốt ta mang sang kê yo ca đi tô đô so sang cô ha ma tu tăng ma mang à, con kính mời uh, sư thanh tâm chúc phúc cho đạo tràng để đạo tràng tròn vẹn phúc báo ạ yeah dạ, một Bhavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa buddha nubhavena sada sothi bhavantu te Bhavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa dhamma nubhavena sada sothi tu te Pawatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa sangha nupavena saraswati tu te cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi sự tai hại cũng chẳng có đến cho người cầu xin cho người được sự an vui trường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 thanh tâm đã chuyển giới cho đạo tràng và hôm nay con không biết là ai là con xin gửi mic lại cho chị nên như nha Yeah, dạ, mô Phật uh, có suy nghĩ có, có... có ai hôm nay là của sư pháp thanh à, của sư pháp thanh đúng không sư dạ yeah, dạ yeah, đúng rồi à, bây giờ à, 9 giờ 10 phút suy nghĩ chắc khoảng chừng 5 phút nữa 5 phút nữa ngày mới đến thường thường là như vậy vâng. à, giờ trong vâng. khi chờ đợi à, trong khi chờ đợi à, à, sư pháp thanh đến à, Dạ. Các sư cũng ờ, nói vài điều à, trong cái bài kinh số 1 á, quý vị nhớ khi mà Đức Phật à, đắc đạo tức là giác ngộ dưới gốc cây Bồ đề đó là ngài giác ngộ về chân lý tứ diệu đế phải không? À, chân lý tứ diệu đế đó là khổ nguyên nhân khổ diệt khổ à, diệt khổ là chấm dứt sự đau khổ đó và bác chánh đạo ừ. thì trong cái bài kinh này đó à, mình mình nhớ cho, cho kỹ nha à, cái đầu tiên đức phật dạy đó là khổ ừ. trong cái khổ đó nó có bao gồm cả đời là bất tội nguyện đó ha. bất cái gì bất tội nguyện là khổ ừ. hạnh phúc của thế gian à, hạnh phúc Ờ, ờ, là, à, là cho dù là hạnh phúc trong thế gian nó nó cũng cũng cũng là là khổ thôi bởi vì nó sanh rồi nó diệt à, nó không phải là niềm vui mãi mãi cho nên cái thứ nhất là khổ khổ đức phật dạy là mình phải nhận thức ha phải nhận biết cái thứ hai là nguyên nhân của khổ ừ. cái thứ ba đó là chấm dứt sự đau khổ là gì khổ đó cho nên mình tu á, là là khổ mình phải biết à, phải biết cho rõ à, biết cho thật rõ thì cái nguyên nhân của khổ đó là mình cũng phải biết và biết cho rõ và biết cho thật rõ cái thứ ba đó là diệt khổ là chấm dứt sự đau khổ có nghĩa là thí dụ như tham sân si là khổ thì mình tu á, để để hết tham sân si hết tham si hết tham sân si là hết khổ ừ, niết bàn là là chấm dứt của uh, của tham chấm dứt của sân chấm dứt của si mình phải nắm rõ như vậy đó chứ không nha à, có nhiều người tài sáng cũng có người phật tử tới đây thăm sư nè rồi nói chuyện đó ông nói tu để được à, an vui ha, được an vui an lạc thì thì cái đó nó nó cũng đúng nhưng mà nó chỉ là một phần nhỏ của của tứ diệu đế thôi nha thì ví dụ như giờ mình dặn à, mình tu đúng như cái cái kinh này đó là khổ nguyên nhân khổ và chấm dứt đau khổ là mình phải tu làm sao cho hết giận ha. tham làm sao tu làm sao cho hết tham chứ chứ có nhiều người à, nghĩ sai đó ví dụ như sân họ nói tôi tôi tôi, tôi, tôi rải tâm từ để cho tôi hết uh, hết sân không phải tôi rải tâm từ để tôi được uh, có từ bi uh, có tâm từ, uh, tôi tôi tôi diệt tâm uh, tức là nó được nó được có tâm từ nhưng mà thì đúng nó cũng đúng nhưng mà đúng trong một cái phần nhỏ nào đó thôi à, rốt ráo là phải tu làm sao tức là phải quán quán làm sao khổ rồi thấy rõ nguyên nhân của khổ rồi mình mình mình nhổ tận gốc của sự đau khổ đó à, mình nắm chặt rõ cái nguyên nhân đó, thì nó hết nó mới hết được ví dụ giờ mình bệnh ha mình đau bụng rồi mình, mình đi bác sĩ bác sĩ nói ông bị đau bụng thì ông phải nên uống cái thuốc này nè và uống đúng cho tôi theo lời chỉ dẫn uống một ngày ba lần sáng trưa chiều uống 10 ngày thì sẽ hết đau bụng ha. thì thì à, sư muốn chia sẻ với quý vị cái điểm này đó à, chứ không phải tu để rồi à, an lạc ha cái đó là chỉ là một phần nhỏ thôi rồi, rồi ờ, có có người tu thì nó thấy giận rồi mình mình biết mình giận rồi mình mình, mình mỉm cười với nó ha à, mình mình mỉm cười với cái giận tức là à, À, mình à, không có bị đau khổ vì cái giận à, cái đó là của những những những nhà tâm lý học hoặc là à, triết học thôi quý vị chứ còn ừ, Phật pháp là rất là thâm sâu ừ. à, thưa sư con thấy sư pháp thanh đã vào dạ con xin phép để thỉnh pháp sư à mô Phật và, và kính lễ sư pháp thanh à, kính chào đạo tràng rồi kính chúc quý vị à, à thính pháp được an vui nha rồi, à, cảm à.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 thừa ân phổ cập đám mưa lành dưới khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được chi chi viện toàn là đạo tràng con đã trang nghiêm thanh tịnh và con kính dâng à, bích lên thượng tọa phát thanh để cho thượng tọa giải bài pháp của ngày hôm nay ạ nam mô bụt thà giá nam mô tham ma giá nam mô sanh ca giá và dạ. biết là có... dạ, sáng nghe rõ dạ tôi con nghe sư rõ hả con kính đánh để ờ, sư thanh tâm kính lãnh để ừ. sư pháp thanh kính chào đạo tràng dạ thăm âm thanh của ngài à, âm thanh của sư tôi con nghe rõ hả à, dạ, bây giờ ờ, mời ờ, cô à, Nguyên Trang quang thủy à, đọc phần à, chính kinh rồi sau đó sư sẽ giảng dạy à, chia sẻ à, mời cô Nguyên Trang dạ sa thú sa thú con kính tri ân sư câu dạ. câu thứ sáu câu thứ sáu dạ dạ sa thú con kính tri ân sư ạ à. dạ sau đây một lần nữa con kính lãnh lễ sư thanh tâm kính lãnh lễ sư à, pháp thanh con kính chào toàn thể đầu tràng dạ sau đây con xin đọc bài dạ em chị à, chị à, Kim Nhung ơi em em mời chị em à, post bài lên để cho em có thể đọc và cùng đạo tràng à, đọc bài ngày hôm nay ạ à. em em mời chị em xin em mời chị ạ à. hôm nay chị post xong được hả chị hả chị Nhung em coi Nguyên Như có trong room không em Nguyên Như ơi hôm nay chị Kim Nhung chị post bài không được Nguyên Như có thể post bài không à cho Nguyên Như không biết có chức quái không nữa dạ con dạ con xin ờ, để con gọi nguyên như một cái ạ à. dạ con ờ, dạ con xin sám hối với đạo tràng dạ con không có bài ở đây nếu mà con có bài ở đây con có thể đọc rồi dạ chị có thể gửi lưu tin nhắn được không chị em cầm em vô đó em, em đọc từ đó được không chị chị Kim Dung có thể post cái bài ok ha chị gửi vô trong cái ờ, Viber nha rồi xong rồi em sẽ đọc từ trong Viber em em đọc cho đạo tràng để khỏi mất thời gian của đạo tràng dạ con xin sám hối với đạo tràng Dạ em để rồi đó chị Sa Thú Ủa Nguyên Như nghe rồi hả? câu số 6 đó chị Rồi, Sa Thú em đã thấy được uh, cái câu số 6 rồi. Dạ, con xin sám hối với Đạo Tràng. Dạ, sau đây con kính mời Đạo Tràng cùng con uh, đọc phần chánh kinh câu số 6 ạ. À. Đức vua đã nói rằng, Thưa Ngài Nagasena, có phải sự hiểu biết có thể đạt được Tâu Đại Vương, sự hiểu biết ấy là cái gì? Thưa Ngài, sự sống bên trong nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, nghe âm thanh bằng tai, ngửi mùi bằng mũi, nếm vị bằng lưỡi, chạm cảnh xúc bằng thân, nhận thức cảnh pháp bằng ý, giống như chúng ta ngồi ở đây trong tòa lâu đài muốn muốn nhìn bằng cửa sổ. Nào thì có thể nhìn bằng cửa sổ ấy. Chúng ta có thể nhìn bằng cửa sổ hướng đông. Chúng ta cũng có thể nhìn bằng cửa sổ hướng tây. Chúng ta cũng có thể nhìn bằng cửa sổ hướng bắc. Chúng ta cũng có thể nhìn bằng cửa sổ hướng nam. Bạch ngài, tương tự y như thế, sự sống bên trong này, muốn nhìn bằng cửa lớn nào thì nhìn bằng cửa lớn ấy Vị trưởng lão đã nói rằng, Tâu Đại Vương, tôi sẽ nói về năm cửa lớn, ngũ môn, năm giác quan. Đại Vương hãy lắng nghe điều ấy. Đại Vương hãy khéo chú ý. Nếu sự sống bên trong nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, giống như chúng ta ngồi ở đây, trong tòa lâu đài, muốn nhìn bằng cửa sổ. Nào thì có thể nhìn bằng nhìn cảnh sắc bằng cửa sổ ấy Chúng ta có thể nhìn cảnh sắc bằng cửa sổ hướng đông. Chúng ta cũng có thể nhìn cảnh sắc bằng cửa sổ hướng tây. Chúng ta cũng có thể nhìn cảnh sắc bằng cửa sổ hướng bắc. Chúng ta cũng có thể nhìn cảnh sắc bằng cửa sổ hướng nam. Như vậy, với sự sống bên trong này, cảnh sắc có thể được nhìn thấy bằng mắt phải chăng cảnh sắc có thể được nhìn thấy bằng tai, cảnh sắc có thể được nhìn thấy bằng mũi, cảnh sắc có được có thể được nhìn thấy bằng lưỡi, cảnh sắc có thể được nhìn thấy bằng thân, cảnh sắc có thể được nhìn thấy bằng ý. Phải chăng âm thanh có thể được nghe bằng mắt, âm thanh có thể được nghe bằng mũi, âm thanh có thể được nghe bằng lưỡi, âm thanh có thể được nghe bằng thân, âm thanh có thể được nghe bằng ý. Phải chăng mùi có thể được ngửi bằng mắt, mùi có thể được ngửi bằng tai, mùi có thể được ngửi bằng lưỡi, mùi có thể được ngửi bằng thân, mùi có thể được ngửi bằng ý. Phải chăng vị có thể được nếm bằng mắt? Vị có thể được nếm bằng tai, vị có thể được nếm bằng mũi, vị có thể được nếm bằng thân, vị có thể được nếm bằng ý. Phải chăng cảnh xúc có thể được chạm bằng mắt? cảnh xúc có thể được chạm bằng tay, cảnh xúc có thể được chạm bằng mũi, cảnh xúc có thể được chạm bằng lưỡi, cảnh xúc có thể được chạm bằng ý. Phải chăng cảnh pháp có thể được nhận biết bằng mắt, cảnh pháp có thể được nhận biết bằng tay, cảnh pháp có thể được nhận biết bằng mũi, cảnh pháp có thể được nhận biết bằng lưỡi, cảnh pháp có thể được nhận biết bằng thân. Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, quả là đại vương không liên kết điều sao với dạ con xin đọc lại tâu đại vương quả là đại vương không liên kết đều sao với điều trước hoặc điều trước với điều sau tâu đại vương hoặc là giống như chúng ta ngồi ở đây trong tòa lâu đài nhìn thấy rõ rệt hơn cảnh sắc ở bên ngoài trước mặt qua bầu không gian bao la khi hệ thống của cửa sổ này được mở rộng như vậy sự sống bên trong này có thể nhìn thấy cảnh sắc rõ rệt hơn, cảnh sắc ở bên ngoài, trước mặt, qua bầu không gian bao la, khi các nhãn môn này được mở rộng. Phải chăng có thể then, có thể nghe âm thanh, có thể ngửi mùi, có thể nếm vị, có thể chạm rõ rệt hơn cảnh xúc ở bên ngoài trước mặt qua bầu không gian bao la khi các tay được mở rộng khi mũi được mở rộng, khi lưỡi được mở rộng, khi thân được mở rộng. Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, quả là Đại Vương không liên kết đều. Tâu Đại Vương, quả là Đại Vương không liên kết đều, sao với điều trước, hoặc điều trước với điều đều sao. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như vị Đinh Ná này đã đi qua đã đi ra bên ngoài, rồi đứng ở cổng bên ngoài cửa lớn. Tâu đại vương, phải chăng đại vương biết vị đinh ná này đã đi ra bên ngoài rồi, đứng ở cổng bên ngoài cửa lớn? Thương ngài, đúng vậy, chẳng biết. Tâu, Tâu đại vương, hoặc là giống như vị đinh ná này đi vào bên trong, rồi đứng phía trước đại vương, Tâu đại vương, phải chăng đại vương biết vị Đinh ná này đã đi vào bên trong, rồi đứng phía trước đại vương. Thưa ngài, đúng vậy, chẳng biết. Tâu đại vương, tương tự y như thế, khi vị nếm được đặt ở lưỡi, phải chăng sự sống bên trong này có thể biết được vị chua, hoặc vị mặn, hoặc vị đắng, hoặc vị cay, hoặc vị chát, hoặc vị ngọt. Thưa ngài, đúng vậy, có thể biết. Khi các việc nếm ấy đã đi vào bên trong cổ họng, phải chăng có thể nếm được vị chua, hoặc vị mặn, hoặc vị đắng, hoặc vị cay, hoặc vị chát, hoặc vị ngọt. Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, quả là Đại Vương không liên kết điều sau với điều trước, hoặc điều trước với điều sau. Tâu Đại Vương, ví như người nào đó bảo mang lại 100 hũ mật ong. Bảo đồn bảo đổ, bảo đổ đầy máng mật ong và bích kính miệng của một người đàn ông và đặt vào ở máng mật ong. Tâu đại vương, người đàn ông ấy có thể biết được có mật ong hay không có. Thưa ngài, không thể. Vì lý do gì? Thưa ngài, bởi vì mật ong đã không đi vào miệng của người ấy. Tâu đại vương, quả là đại vương không liên kết điều sau với điều trước, hoặc điều trước với điều sau. Thưa ngài, trẫm không có khả năng để trò chuyện với nhà diễn thuyết như ngài thưa ngài lành lành thay xin ngài nói về ý nghĩa vị trưởng lão đã giúp cho đức vua Milinda hiểu được bằng sự thuyết giảng liên quan đến phi diệu pháp tâu lại tâu đại vương trong trường hợp này tùy thuận vào mắt và các cảnh sắc mà nhãn thức sanh lên như vậy các pháp này sanh lên cho duyên, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý và đồng sanh với nó. Bởi vì ở đây sự hiểu biết có thể đạt được là không đúng, tùy thuận vào tai và các cảnh thinh như trên, tùy thuận vào ý và các cảnh pháp mà ý thức sanh lên, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý là đồng sanh với nó. Như vậy, các pháp này sanh lên do duyên, bởi vì ở đây sự hiểu biết có thể đạt được là không đúng. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Dạ con kính, kính Bạch Sư, dạ con đã đọc xong phần chánh kinh, dạ sau đây con kính thỉnh bàn tay của Sư. Dạ con kính thỉnh Sư cầm mít ạ, à. dạ con kính nhân mít lại cho Sư, dạ con xin xuống mít ạ. À. nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh tha giá kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão chư hòa thượng chư thượng tọa chư đại đức tăng đã chào tất cả quý tu nữ chào quý phật tử à, cảm ơn cô uh, kim nhung cảm ơn cô Thiên à, Trang đã đọc phần chánh kinh hôm nay thì chúng ta học cái câu thắc mắc của nhà vua Huy Linh Đá đã hỏi rằng à, sự hiểu biết có thể đạt được hay không thì à, cái chúng ta hiểu á, là chúng ta thì có à, 6 căn thì mỗi căn đó, nó chỉ biết được cái cái cái cảnh của nó mà thôi ví dụ như bây giờ á, những cái hình ảnh à, những hình ảnh đó, gọi là sắc nhưng mà quý vị nhớ rằng đó cái chữ sắc này không phải là nó nằm riêng ở cái cái cái, cái cảnh của của của mắt không à, ví dụ như sắc trần đó là nói chung à, à, đó còn cái cảnh sắc thì dành cho cho nhãn nhãn căng à, đó nhãn căng thì cái cái nhãn à, nhãn thanh triệt đó là tức là cái thần kinh nhãn ở trong à, mình học trong gì diệu pháp gọi là nhãn thanh triệt hay là thần kinh nhãn thì cái nhiệm vụ nó là chỉ biết được cái cái hình dáng màu sắc thôi à còn cái cái âm thanh thì cái cái cái cái, cái à, uh, cái ờ, nhãn thanh triệt hay là cái thần kinh nhãn không có biết được mà âm thanh thì phải là cái ờ, cái nhĩ thanh triệt hay là cái cái thần kinh của của tai à, nó nhận thức à, về cái cái âm thanh à, mà mùi vị đó cái mùi á cái mùi á thì ở cái thần kinh tỷ hay là là, là tỷ thanh triệt đó mỗi cái chức năng của mỗi cái nó nhận thức cái cảnh phù hợp với nó không? chứ nó không thể nào mà nhận thức cái cái cái cái đối tượng khác được à, nhưng mà có nhiều khi ấy, người ta bị bị lầm lẫn có đôi lúc ví dụ như trường hợp bây giờ có à, một cái bụi gì đó nó nó rơi vào trong mắt à, cái mình bị bị cái cảm giác khó chịu nó sốn sốn ha à, nước mắt nó chảy ra thì thì cái số này đó là cái cái cảnh của của thân thức chứ không phải của nhãn thức chúng ta đừng có hiểu lầm à rồi hoặc trường hợp mà khi mà mình ăn đó vô tình nhai nhai nó cắn cái gì nó trúng cái lưỡi đó cũng cái lưỡi đào à Ê, cái này cái cái đau của trên cái lưỡi là là là thân thức chứ không phải chứ không phải là thiệt thức à rồi khi mà quý vị và nuốt một cái cái hoặc là uống một cái cái thức ăn thức uống rồi đó mà nó nóng ha khi mà mình nhai đó thì mình biết cái cái thiệt thức cái thần kinh thần kinh thiệt đó, nó chỉ biết là mặn chua cay là cái cảnh của nó nhưng mà nóng lạnh đó là cái cái cảnh của của thân thức à nha à, đó thành ra mình phải phải nhận thức cho nó đúng để mình đừng có đừng có lầm lẫn ha rồi mình nhà mình khi mình mình nhà mình để cái vật thực vô trong cái cái cái lưỡi của mình à nó biết à, chua ngọt lạc gì đó ha nhưng mà khi mà mình nuốt vào đó qua khỏi cái cái cái cổ họng rồi đó thì nó đi vào đi vào bao tử à đi vào thực quản đi xuống bao tử đó à nếu mà nếu mà mình thấy rằng à, cái vật thực này nó còn ấm ấm còn nóng hoặc là khi mình uống nước à, uống nước mà nó nó nó xuống tới trong cái thực quản mình thấy bao tử mình còn cảm thấy lạnh á là cái đó là thuộc về thần thức à, thành ra chúng ta phải phải hiểu từng cái vậy đó chứ không nên mà lầm lẫn à, có nhiều khi nói mà à, mình cảm nhận được cái cái à, âm thanh ví dụ cái trường hợp mà những cái người mà những cái người mà họ bị khiếm thính đó họ đâu có nghe được âm thanh nhưng mà họ biết được muốn biết có một cái rung động á không họ mở cái radio cái bắt đầu họ để cái tay lên ngay chỗ cái loa đó à họ họ nghe cái cái cái cái rung động rung động rung động mạnh nhẹ mạnh nhẹ ở nghe cái lo đó thì họ chỉ cảm giác được qua cái cái thân thần xúc chứ không nghe được bằng cái âm thanh đó. cho nên là cho nên là mình phải hiểu biết mỗi một cái mỗi căn à, thì nó có một cái đối tượng phù hợp à, không thể nào mà nó làm việc nó nhận thức à, cái đối tượng khác cái đối tượng không phù hợp với với nó được à, chỉ có cái cái à, cái thân thì luôn luôn là nó à, nóng lạnh cứng mềm à, thô là nhám sù xì đó là cái cái cái cái thần nó là, là biết cái cảnh đó đó à đó. còn hai mắt đó, là về cái cái hình dáng màu sắc tay là chỉ chỉ nghe cái cái âm thanh à, mũi thì nhận thức cái cái hương à, cái mùi à, còn lưỡi thì cái cái vị mặn ngọt chua cay à, ý thì biết về cái cảnh cảnh pháp à, thành ra là mỗi căn á, nó làm việc với đối tượng phù hợp mỗi căn à, nó làm việc thì phải phải đủ đủ các cái nhân duyên à, cái căn phải hoàn chỉnh rồi phải có cái cái à, thần kinh à, hay là cái thanh triệt phù hợp và cái cái thanh cái thần kinh à, cái cái thanh triệt này đó phải phải tốt à, thí dụ như bây giờ cái cái nhãn căng nó tốt nhưng mà cái nhãn thanh triệt thần kinh nhãn nó có vấn đề thì như vậy đó, cái cái cảnh sắc nó cũng không thể hiện lên được hình dáng màu sắc nó không có hiện thở lên để cái người này này nhận thức à, cho nên nó phải phải đầy đủ những cái nhân duyên có đối tượng rồi các căn à, các điều kiện của căn phải hoàn chỉnh tốt đẹp à rồi nó, nó phải phù hợp đầy đủ như vậy đó thì thì cái cái thức nó nó mới sinh khởi à đó thành ra thành ra là chúng ta biết ở trong cái đời sống như vậy khi mà khi mình mình à, thích à, cái món ăn nào đó à, cái vị giác của mình à, phải như thế này phải đầy đủ các cái cái gia vị như thế này thế này đó à thì sao là ở ngay cái cái vị giác ngay cái lưỡi thôi à cái uh, các cái nhà cái cái cái, cái uh, thiệt thanh triệt đó hay là thần kinh thần kinh thiệt đó nó nằm ở ở trên cái lưỡi à chứ còn sau khi mà mình nuốt qua cái cổ họng đi xuống thực quản cái vào dạ bầu tử ra thì nó không còn nhận thức được cái gì là là ngon là dở là chua là cay là mặn là béo bu gì à nhưng mà chúng ta rất là à hãy ha ví dụ bây giờ thức ăn mà khi mà mình nhai mình nuốt vào trong rồi thì nó đâu có đâu có bài biện là phải phải mặn ngọt là để riêng à, cái cái cái à, canh là phải riêng xào riêng rồi nước chấm để riêng à, rồi phải như thế này như thế kia đó à, bại biện là là do cái cái cái cái ý của mình bên mình bên mình ở bên ngoài à, nóng nướng là phải như thế này thế này gia vị như thế này rồi ừ, chân lên là phải phải đẹp phải có trang trí rồi thế này thế khác thì còn vô trọng là nó, nó lộn xộn ha à. cho nên à, những cái vị mà những cái vị mà hạnh đầu đà đó muốn muốn xóa cái những cái cái dính mắt trong cái vật thực thì sao thì à, các cái vị này nhận à, hết các cái, cái cái thức ăn à, là trái cây trắng miệng là kem là gì á bỏ vô trong bát hết rồi sao trộn trộn đều lên á, thành ra đó, lúc đó không có nhận thức cái nào là kem cái nào là mặn cái nào là là béo rồi vậy tại vì tại vì ở ngoài này mình phân biệt mình sắp theo thứ tự à, là phải ăn cái món này trước rồi món này thì ăn với cái nước chấm như thế này à, thế kia tại sao? là do cái cái tâm của mình à, nó phân biệt như thế này thế kia chứ vô trong rồi là nó đâu có phân biệt gì đâu nha à, à, mà tới chừng à, sau khi một cái quá trình mà nó nó hấp thu nó ờ, phân quỷ rồi đó thì khi mà nó thải ra ngoài thì cũng không có phân biệt cái gì hết đó thành ra đó thành ra do chúng ta do chúng ta à, cái cái ờ, cái tâm của mình đó, nó tưởng tượng rồi nó phải phải như thế này phải như thế kia do cái sự chính dính mắt chấp thủ của cái tưởng à, rồi phiền não à, nó dễ dời à, đó rồi cái mình cứ chạy theo cái sự sự sai khiến à, sai sử của của của viện hảo Đúng không đó. bây giờ đói bụng khi mình đói cái nhu cầu của mình là để có cái vật thực để mà mà nuôi mạng thôi à, thì có gì mình ăn nấy có phải là như thế này phải như thế kia à, nội mà nội mà chiên cái cái món bít tết thôi là cũng phải cầu kỳ à phải phải thịt phải thịt như thế thịt bò thịt thăng phải như thế này thế này ướp như thế này rồi cái nhiệt độ cái độ lửa nó phải cỡ chừng này cái thời gian chừng này nó vừa chín À, nó chín quá là cũng không ngon mà nó nó còn hơi sống cũng không ngon à, thành ra đó thành ra là do do cái cái cái tưởng của mình đó chứ trường hợp mà hồi đó mà sống ờ, ở tập thể lúc mà làm ở ờ, công trường ờ, là đông người đó thì biết rằng nấu một cái cái cái cái nồi cơm đó, tới cả trăm người ăn à, rồi có nhiều khi nó trộn lên rồi giờ nó chia phần, chia phần mỗi người như vậy đó mà ăn à, có nhiều khi nó hơi sống sống giờ sao rồi cái bắt đầu có nhiều người nói trời cơm sống sao ăn thì nói thôi ăn đi rồi vô trong nó nấu <laughs> nó nấu lại cũng chính à Thấy không đó. thành ra đó, có nhiều lúc đó, là chính vì cái cái đó rồi cái bắt đầu cái mình mình phân biệt rồi kia nọ rồi đó cho cái cái phiền não tại sao cái trầm tâm mình chấp thủ dính mắt bám níu à, rồi, rồi mình đòi hỏi những cái cái tiện nghi cái vật chất nó phải như thế này phải như thế kia phải như thế nọ à chứ còn mà bây giờ ở trong cái cái trường hợp mà coi như người ta nói là trường hợp mà bất khả kháng à, trường hợp bất đắc dĩ mất bát đĩa à, à, bây giờ đòi hỏi cái gì à khi mà khi mà bây giờ à, những cái trường hợp mà cái à, bị cách ly rồi bị thanh dùng phong tỏa à, ta đem lại ta cho cái gì là mừng cho thấy không? chứ đâu có đòi hỏi được à, trời ơi sao không mua không mua là không có mua tỏi mua tiêu hành kia nọ không có này phải cái này cái kia không tốt bây giờ cái trường hợp mà mình đang ở trong cái khu phong tỏa người ta đem ờ, rau cải ờ, đồ gì đến mà người ta tiếp tế là cho mình vậy là mừng lắm rồi Thấy không ta cho bịch gạo là mừng lắm rồi chứ không có đòi hỏi ờ là phải phải đúng là gạo thơm gạo dẻo ờ, là thế này thế kia phải đúng hiệu thế này thế kia mới, mới được à còn hả mình đi ra mình mua đó là phải lựa à à, phải phải gạo thế này thế này à thế kia là mới à, đúng cái cái cái cái cái chất cái, cái gạo đó thì mới được đó đó thành ra tại vì cái tâm mình à, nó chấp thủ nó dính mắt vô rồi nó xâm ra phiền não thiếu sự thật ra tất cả các đối tượng à, nó là cái nhiệm vụ của nó rồi nó sanh rồi nó diệt à, khi mà mình biết như vậy đó thì tất cả các cái cảnh bên ngoài à không có cái cái nào là là đẹp mà cái nào là xấu hết cái bông hoa đó cái bông hoa nó làm cái nhiệm vụ của nó à bộ rễ nó phát triển đến ngày à, đủ điều kiện nhân duyên thì cái cái cái bông hoa nó nở nha rồi cái tâm mình á cái tâm mình tham dính mắt vô mình cho nó là đẹp à thì khi mà quý vị mình khen nó đẹp đó, nó cũng không mừng mà cái người có người á, không thích nó cũng cái bông đó cái người kia là dây xấu à nó cũng chẳng buồn tại vì nó chỉ là cái nhiệm vụ của nó các cái khác đến lúc nó đầy đủ nhân duyên nó hiện lộ nó sành khởi lên à nó nở bây giờ mình ngắm nó không ngắm nó gì đó thì cũng trong vòng mấy tiếng đồng hồ đó rồi nó sẽ sẽ tan à, à, cho nên á cho nên á là chúng ta đừng có đừng có đồng quá các cái đối tượng à do cái tưởng rồi chúng ta đồng quá rồi chúng ta dính mắt à chúng ta bám níu à, chúng ta tầm cầu rồi phiền não sanh khởi thì sẽ đem đến à, sầu bi khổ não à, cho nên đó là chúng ta biết như vậy à, với các cái vị hành giả và nhận thức à, bởi, bởi tất cả các uh, ngài thiền sư nói không tất cả các đối tượng đó là đối tượng à chúng ta đừng có đừng có à, xét đó rồi cho cái này là là đúng cái này là sai cái này là đẹp cái này là xấu à rồi rồi sao à cái hãm cái nào mà nó mình cho là đúng đẹp thì mình dính mắt mình bám níu à, mình tầm cầu à, còn cái nào mà mình cho là là sai là xấu rồi cái nọ thì mình xua đuổi mình rực rãi nha chứ sự thật tất cả các đối tượng nó sanh rồi nó diệt à, do duyên nó hiện khởi à, sanh trụ diệt theo cái quy luật tự nhiên của của của định lực tam tướng ha chứ không có cái nào cái nào là là quan trọng à, không có nào để mà chúng ta bám níu dính mắt mà cũng không có cái nào để cho chúng ta xua đuổi rực rãi à, thì khi mà chúng ta nhận thức hiểu biết như vậy và tất cả à, các đối tượng như nha không có cái đối tượng nào là, là quan trọng hơn đối tượng nào à, rồi cái gì hình giả khi mà khi mà quý vị hành thiền thì sao chúng ta tạm thời à, ví dụ như cái à, vị hành giả khi mà tọa thiền tạm thời cái mắt khép hờ à, để để giảm thiểu gì giảm thiểu các cái cái cảnh bên ngoài nó đi vào à, rồi để cái gì để mình chú tâm vào cái cái, cái thần thức cái sự xúc chạm mình thấy rõ hơn nha ví dụ như bây giờ đó, mình muốn mình muốn biết rõ cái hơi thở vô hơi thở ra mà bây giờ mình mở mắt mình nhìn ra bên ngoài đó thì có khi cái tâm mình nó trúng vô cái cảnh bên ngoài mà không thấy rõ được cái đó cho nên đó, tạm thời à, mình đóng cái cái cái, cái nhãn căn à, để trú vào cái cái thân à, sự xúc chạm hơi thở vô hơi thở ra hàng phẩm sẹp à, để mình mình mình thấy nó, nó rõ hơn à, giống như giống như khi mà mình, mình muốn muốn nhìn một cái vật gì đó ha, qua cái cái kính hiển vi à, thì thì sao phải có cái nguồn sáng rồi nhờ cái kính hiển vi này nó hội tụ trên một cái đối tượng đó thôi à, nó phóng đại lên thì chúng ta sẽ sẽ thấy rõ được cái cái đối tượng à, thì cũng vậy tạm thời á, chúng ta đóng các cái căn khác à, chỉ để cái cái thần thức à, và cái ý để theo dõi cái rõ cái cái, cái đối tượng này à, thì mình sẽ mình sẽ biết rõ thấy rõ à, nhưng mà trong đời sống hàng ngày đó thì không lẽ mình cứ cứ đóng các căn hoài mà, mình phải mở ra à, rồi sao qua cái thực tập mình mới sẽ thấy rằng à, các căn của mình hay là cái cái thức của mình đó, nó sanh diệt sanh diệt à mình thấy à cái thấy nó diệt mất rồi mình nó nghe à thì, hoặc là mình ngồi mình xúc chạm mình biết cái cứng cái mềm nóng lạnh á cái thân thức nó diệt rồi thì mình mới mới biết cái cái khác nhưng vì cái cái tốc độ sanh diệt của tâm đó quá nhanh à, cho nên là mình à, nhiều khi mình hiểu lầm mình thấy à, cùng một lúc à, mình có thể thấy nghe rồi à, xúc chạm thế này thế khác nhưng mà à, mỗi sát na mỗi sát na cái tâm mình nó chỉ bắt được một cảnh mà thôi à cái cảnh nó diệt xong nó mới ờ, không biết đến cái cái cái cảnh kế tiếp những cái đối tượng ngay giây phút đó cái đối tượng nào mạnh nhất đối tượng nào nổi trội thì cái tầm nó sẽ bắt cái, cái, cái đối tượng đó rồi những cái đối tượng nào kế tiếp kế tiếp kế tiếp nó tuần tự à, thành ra đó chúng ta khi mà chúng ta à, học di pháp rồi chúng ta đi vào các pháp hành ừ, để chúng ta thấy được cái cái sự xâm diệt thay đổi thay đổi thay đổi của của các cái thức ở trong cái thần ngũ quẩn này à, thì đó là cái à, về cái ý nghĩa à, của cái câu à, à, thứ sáu này à, vua Đá đã hỏi ngày à, Nagasena à, à, thì qua cái phần chánh kinh thì sẽ cũng xin giải thích chia sẻ thêm và để quý vị hiểu rõ được cái ý nghĩa của cái câu này à, với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức có thể sang an à, chúc tất cả quý tu nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui à, cầu mong tất cả chúng sanh à, sớm vượt qua những thiên tai dịch qua cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức như mà tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay nam mô bổn thầy giá dạ sa thú sa thú dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư À, pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con ờ, bài học ngày hôm nay. Và khi mà con nghe sư giảng rất là hoan hỷ à, à mà con à, để con mời đạo tràng trước. <laughs> dạ con kính mời đạo tràng. Con kính mời đạo tràng có những ờ, thắc mắc gì về bài, bài học ngày hôm nay con xin mời đạo tràng à, bằng tay à, à, có thể là à, đặt câu hỏi trực tiếp với à, sư Pháp Thanh và sư Pháp Thanh sẽ giảng dạy cho à, cho mọi người có thể hiểu rõ thêm à, về bài học ngày hôm nay và con kính con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi. À, có ai raise hand không ta? À, để con coi coi có người nào đưa tay không ạ À, theo như yêu cầu con thấy à, chị à, chị Kim Nhung yêu cầu Đạo Huynh mời Đạo oh, ờ, cái này à, à, chị Kim cái này theo lời yêu cầu thầy giống chân <laughs> dạ theo lời yêu cầu thì à, em không thấy bàn tay của dạ nếu mà anh Đạo Huynh có giơ tay thì Nguyên Trang kính mời nha dạ tại vì trên đây á, Nguyên Trang không có thấy bàn tay của anh Đạo Huynh dạ Nguyên Trang kính mời không biết là anh đạo huynh có trước máy không ạ à? à, dạ, à, dạ rồi, kính cảm không? ơn à, cô Nhân Trang dạ, à, kính lễ sư à, Pháp Thanh dạ, kính lễ sư Thanh Tâm à, kính chào quý bà quý cô à, quý anh chị à, chú quý vị dạ à, dạ chào chị Kim Nhung dạ chị khỏe không chị dạ trước hết là à, chúc sư sức khỏe dạ, không biết tình trạng Covid này Việt Nam à, sư có bị à, có bị à, luật giãn cách hay là coi như là à, có rào cản gì không sư dạ thì con chúc sư sức khỏe dạ chúc sư sức khỏe dạ càng an à, bữa nay thì à, con nghe cái bài kinh của sư à, rất là hoan hỷ dạ là à, có nghĩa là trong tất cả những cái nhãn canh của mình à, mình đừng để dính mắt cái gì hết mình nhìn chỉ là nhìn thôi rồi à, ngay cả à, bây giờ vấn đề ẩm thực thì thưa sư dạ tức là mình ăn muốn ăn mình ăn là mình biết ngọt là ngọt mặn là mặn dạ chứ không có không có để cái tâm tham trong đó nó dính vô đó à, tại vì nó rút qua phổi thực quản xuống bao tử là coi xong xuôi không thưa sư ạ à. dạ thì cái à, câu hỏi của à, con xin hỏi sư là như vậy thì trong vấn đề ẩm thực Ờ, con thì rất là thích nấu ăn dạ vậy bây giờ ta có nên nấu đơn giản không thôi bây giờ luộc rau bây giờ thôi thôi luộc lên đại đi bỏ chút mắm chút muối như là đại khái vậy à, xong bữa cho rồi chứ không cần phải cải thiện chi cho mất công mất linh Thôi sư ha thì à, nếu vậy thì à, thì mình nên đối xử với thức ăn như thế nào thưa sư mình có nên cải thiện thức ăn cho nó ngon hay là thôi à, có sao cũng được tại vì nếu mình tập cái tâm mình tới cái mức tới cái cảnh giới là mình đối phó với nó là sao cũng được hết thôi à, à, thì anh cũng là anh thôi thành thử là anh đã là sống mà chứ không phải sống để anh thành thử con thưa sư là mình có nên cải thiện cái việc mà ấm cái việc mà liệu lý nấu ăn của mình không hay là thời mình càng đơn giản càng tốt vậy dạ. yeah. thì con mời sư à, tình nhân đức tịnh cho sư nam mô bổn thầy nhé à, chúc sư thần thông an lạc nam mô bổn thầy giá dạ. nam mô tham mà giá dạ. nam mô sanh khả giá dạ. à, cảm ơn chào huynh thì à, nói chung về tình hình cái bệnh dịch thì hiện nay thì nó cũng lan truyền cũng cũng căng thẳng nhưng mà à, đối với cái ờ, cái chủ cái tịnh thất của sư á, thì nó cũng cũng tạm ổn thì mấy bữa trước đó là cái cái ấp kế bên ở đây là ấp Vĩnh Bình thì cái ấp Vĩnh Quý á, cũng có là mấy ca à, mấy ca bị bị lây dương tính là ta hôm lúc trước đó có cái đám tang thấy mấy người này họ họ đi dự cái đám tang của bà con đó rồi họ bị lây họ lây về thế à, xong quá hai ba bữa sau thì người ta phát hiện ra rồi bắt đầu đưa mấy cái người này đi cách ly thì cái cái ấp ờ, cái ấp bên này cũng bị ờ, bị là coi như là cô lập ờ, cũng hết uh, mấy tuần thì còn cái ấp bên này thì nói chung là nó cũng cũng bị bị dạ lây à, bây giờ thì cả cái xã cả cái huyện hầu như là chung là tỉnh Tiền Giang cũng bị phong tỏa hết luôn À, à, nhưng mà đều cái uh, sư thì uh, nó cũng tạm ổn cũng ờ, lây lớp qua ngày tại vì uh, cũng uh, mấy năm nay rồi từ 2014 tới giờ đó thì cách ly cũng vậy mà không cách ly cũng vậy à, thì thiền sư cũng uh, sống uh, lũ thủ lũ thủ mình rồi đơn giản là hôm trước thì có mấy đứa em rồi à, nó ờ. Ờ, lo về vấn đề đồ ăn uống rồi nó đem lên còn bây giờ thì nhờ cái cái cái chú phật tử ở gần đây à hôm trước thì giao tụi nó, muốn mua gì nó mua à, nó hỏi sư muốn ăn gì không đó. bây giờ muốn thấy ra có cái gì mua nấy rồi chú phật tử chú hỏi chứ sư muốn mua gì thì nói ờ, bây giờ biết ờ, ở ngoại nó có bán gì mà mua thì chú rau câu rau củ gì đó à, cứ mua đại đi thì ờ, cứ mua vào bữa tuần về ăn là được rồi đó, thành ra có cái gì cũng được à, rồi cứ mỗi ngày thì mình à, lấy một thứ ra để mình làm à, canh xào gì đó rồi dạ. đó thành ra à, khi mà mình mình hàng ngày mình sinh hoạt như vậy rồi đó thì mình thấy cái thời gian mà bị bị à, giãn cách mà cách ly này đó nó bình thường không có gì hết còn à, như mà mấy đứa em á bây giờ nó bị không tỏ ở nhà nó phải làm việc ở nhà không có được đi đâu hết à, bắt đầu nó thấy khó chịu bực bội à, thì sư mất miếng bây giờ thì giờ bây giờ đó, tại vì cái, cái tình hình này chung cả cả nước đó, đâu phải riêng riêng ai đâu à bây giờ mình phải chấp nhận cái tại vì cái tình hình nó là như vậy nha mình đừng có đòi hỏi phải cái này phải cái kia phải cái nọ à, thì thì nó khổ à, thành ra đó có những lúc nếu mà sống mà đơn giản nhưng quán sư á, thì có nhiều khi người ta cũng thấy không sư ờ, à, đi à, đến à, ờ, nhập hạ ở mấy chùa ví dụ như đi ra này à, chùa Tam Bảo Đà Nẵng mấy cô nói à, tụi con nấu ăn vậy sư ăn được không sư thì đó thì sao cũng được hết mấy cô ăn sao nấu cho sư ăn vậy chứ gì mấy cô nói chứ trời nói với sư thì sao được à, à, rồi ăn à, mì quảng thì phải như thế này phải như thế kia phải không cái hồi à, hồi mà sư còn đi làm á à, đi lên trên à, buôn mê để mà đi chuyển ba cái gỗ từ ở trong rừng để về tiền giang hồi đó làm bên khai thác lâm sản vô trong cái huyện Ê Súp cái là đi ờ, lựa qua đấm dấu qua cái gỗ rồi chiều về về về đói bụng quá vô cái quán cái họ nói chứ ờ, hỏi chứ ở đây có bán cơm không mà cái thời mà 85 86 lúc đó gạo rồi nó hiếm lắm mà tuốt ở trên vùng Tây Nguyên là nó cực kỳ cực kỳ hiếm đó Thành ra họ nói không có à, có mì tôm với ờ, có mì quảng mì tôm thì ăn hoài nó cũng ngát thôi giờ bữa nay ăn mì quảng thử coi <laughs> sao à, cái bắt đầu à, họ đem à, cái à, cái à, giống như cái bánh ướt ở trong miền Nam mình vậy đó họ tráng rồi họ khoanh tròn lại cái đấy nguyên một cái, cái bánh ướt dài này cái lấy dao sắc sắc sắc sắc sắc bỏ vô bỏ vô cái tô mà rồi phải à, không có dao gì vậy rồi cái bắt đầu à, ba cái thịt heo rừng ấy, thịt heo rừng nó ram với ờ, ờ, mấy hột màu vàng vàng gì đó. rồi nó bỏ vô mà phải gì mà nấu mà nước sôi cũng quá cái này ờ, chiều trời nó cũng lạnh mà đầu nước ở trong bình thủy nó ấm ấm cái nó chế vô chế vô tô nó trộn sơ và cái ấy rồi cái bắt đầu nó chế vô cái bắt đầu bỏ vô thịt vô rồi đó sắc sắc mấy công hành thải vô rồi vậy đó cái tới chừng à, ra ngoài đà nẵng nghe mấy cổ mà nói mì quảng <laughs> cái cái sư nói thôi thôi thôi mấy cô đừng làm mì quảng hỏi sao vậy sư ăn mì quảng là chu quảng hồn rồi à. cái hỏi chứ ủa sư ăn ở đâu nó hồi đó ăn ở trên à, buôn mê á cái mấy cổ mới hỏi nó làm sao họ làm sao nói vậy mấy cô cũng cười rồi mấy cổ mới nói là để tụi con làm cho sư ăn coi giống vậy không thì thì đúng cái cái cái ờ, cái mì quảng ở ở đà nẵng à, thì nó rất là ngon à, nào là rau nè rau nha rồi, à, rồi ờ, cá rồi tôm rồi mực rồi còn ờ, cái nọ đủ thứ hết ha thì nó rất là ngon nhưng mà cái ngon của ở Đà Nẵng cũng vậy mà ở trên Buôn Mê cũng vậy vì lúc đó làm việc chiều ngày nó đói quá rồi tệ mồ nó ăn vô cũng xong ha còn bây giờ mà nó đầy đủ uh, gia vị rồi là rau rác rồi cái nọ thì nó cũng thấy thôi thành ra mình đừng có từng có dính mắt vô vô trong cái cái vấn đề mà ăn uống quá thì nó cũng khó đó. đó thành ra tùy theo tùy theo điều kiện à bây giờ đó, ở buôn mê mà mình đòi hỏi giống như ở đà nẵng thì đâu được không ở Đà Nẵng á, mà mình nấu theo kiểu mà như ở trên bu mê thì chắc có mình mình ăn với ai ăn đâu à, thành ra đó có những lúc à, tiệc tùng đãi đầm bạn bè thì mình cũng phải làm cho cho nó đầy đủ gia vị đầy đủ à, thế này thế khác ha à, đó còn mà riêng bản thân mình sống thì mình sống càng đơn giản thì càng tốt nha đó thành ra đó cũng cũng tùy lúc tùy theo điều kiện hoàn cảnh à chứ đừng nên à, lúc nào mình cũng khư khư như vậy thì sẽ sinh ra phiền não khổ đau à đó ra đó thì cũng tùy à, ví dụ như trường hợp mà đãi đạo à, rồi tiền tụng thì mình cũng à, phải à, cho nó tương tất à, dán khéo à, đầy đủ gia vị rồi để thôi ta chê à, còn à, bản thân riêng bản thân mình thì nó cũng vừa chân à, đừng có quá có như rồi là là là tệ hại cũng được nha mà đừng có quá mà chăm chút cầu kỳ thì cũng không tốt à, mình dành thời gian ra để mình đo học và tu là chính à, còn vấn đề ấy, ăn uống thì để mà sống thôi thì à, xin giải thích cái à, thắc mắc của đạo huynh à, thì à, ông bà mình nói không à, ở ở ống thì, dài mà ở bầu thì tròn à, cho nên à, trong cái điều kiện à, đời sống cũng tùy tùy lúc mà chúng ta à, phù hợp theo cái điều kiện là để nó đem đến cái sự an vui tốt đẹp thì à, xin giải thích cái thắc mắc của bà Quynh và dạ, chúc bà Quynh nhiều sức khỏe an vui nam mô bổn thầy giá dạ à, con xin à, thay mặt lớp học dạ cảm ơn à, câu trả lời của sư à, dạ con nhân đây dạ, chúc sư pháp thể khinh an dạ à, thân tâm an lạc dạ à, sẵn đây nhắc nguyên trang nguyên trang chén ăn lắm rồi thành thử à, Hương Trang nên à, theo lời khuyên của Sương nha, ăn đơn giản bước <laughs> à, hồi nãy đầu Hinh thấy cái bàn tay của cô Như Phượng, nha dạ, cô Như Phượng, thành à, cô Như Phượng là một cô giáo ở tại Nha Trang. Thành thử là cô có giơ tay, thành thử nếu mà à, hai trường lớp mà đồng ý thì à, thì xin nhường biết là cho à, cô Như Phượng. Dạ, à, cảm ơn chú quý vị. Dạ, yeah. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính chào đạo trang Dạ không biết là có, à, dạ cô Như Phượng à, có trước máy không ạ? À? Dạ con nghe là Đạo Huynh nói hình là... như Đạo Huynh thấy là hình như cổ rồi rơm rồi đã Nhiên Trang ơi. Dạ, dạ, à, dạ mới dạ. thấy cổ mới, dạ. Thì, à, dạ không sao ạ. Dạ. dạ, dạ, thôi Nhung dạ, lấy cho, cho, cho, cho Nhiên Trang, mời vị dạ, khác. Dạ, kính cảm dạ. ơn à, anh Đạo Huynh đã đặt câu dạ. hỏi ạ. À dạ dạ cảm ơn Nguyên dạ, Trang nhiều dạ sau đây con kính mời đạo Trang ạ à. um, dạ trong khi chờ đợi câu hỏi của đạo của đạo Trang à, thưa sư à, qua cái bài học ngày hôm nay mà sư giảng đó sư thì con thấy á, mình lẫn quẩn á, mình cũng phục vụ vào cái thân này à, như hôm trước á, thì mình sợ cái thân mình à, à, bị đau bị nóng lạnh cũng như thời tiết rồi này nọ rồi bây giờ thì à, dòng dòng cũng mình cũng là sáu căn mình à, từ mắt tay mũi lưỡi thân ý nhưng mà cuối cùng cũng như là sư nói là khi mà mình ăn mình mình trắng chút cái lưỡi mình đó, thì cũng là mình à, thân thì cuối cùng cũng là thân với tâm này nó hoạt động mà con thấy mà bây giờ con mới nhìn thấy là tối ngày mình cứ lo cho cái thân mình không mà lo cho nó ăn nè cho nó mặc nè mà ít khi nào mà mình suy nghĩ đến cái chuyện mà mình lo cho cái tâm của mình nó được uh, an nhàn hơn nó được uh, um, an bình hơn uh, thưa sư thì uh, dòng một đi một cái dòng thì là mình tu tập là con thấy đầu tiên là mình phải thu thúc lục căn đúng không sư dạ sáu cái căn của mình để mà mình mà con thấy mình cứ cứ bắt chụp bắt chụp hoài sư mà nó cứ nên chính vì à, mình cứ xấu mình cứ mình nghe người này nói giống như mình con qua cái bài giảng của sư ấy thì con nghe con rất là hay nghĩ giống như có một cái lời nói của người nào đó vô tình đi hay là ngay cả bản thân mình vô tình nói một câu nào đó với một cái người nào đó thì người ta cũng vì một cái câu nói đó người ta buồn phiền ngay cả nhưng mà mình nói xong mình quên mất rồi mình đi ngủ ngon rồi nhưng mà cái người mà người ta nghe đó thì người ta mất ăn mất ngủ hay là ngay cái cả người thì ngược lại cũng vậy một cái người người ta nói cái câu đó với mình người ta vô tình thôi rồi mình cũng nghe cái lời nói rồi mình bám vào cái lời nói đó mình mất ăn mất ngủ rồi giận hờn vung vơ thì uh, mình hiểu được vấn đề đó chứ <laughs> thì bây giờ mình phải à, mình tu tập như thế nào ừ, thường là nói là mình thu thúc thu thúc chứ con thấy thường là nó xảy khi mà cái tâm mình nó khởi ra nó xảy ra ngoài là là nó đã à, nó đã có hành động rồi đúng không sư khi mà ừ, mình phải thu thúc từ trong cái ý dạ thì kính thưa sư sư có thể à, chỉ như thế à, hướng dẫn chúng con như thế nào để mình có thể à, à, tu tập được tốt hơn trên cái con đường mà tụi con đang đi đó sư dạ con kính tri sư rất là nhiều ạ à. con kính nhân mít cho sư ạ à. nam mô bút tha giá nam mô tham mà giá nam mô sanh ca giá thật sự ra đó à, nếu mà mình à, mình quan sát về cái cái đời sống của mình á của cái người mà cư sĩ tại gia hiểu không à chỉ có cái à, cái bàn ăn rồi cái bàn làm việc rồi cái giường à, mình ngủ một đêm sáng thức dậy cái lay quay cái là ăn bà cái ăn bà cái là chạy vô sở làm việc làm việc làm việc suốt cả ngày suốt cả ngày về mệt rồi cái bắt đầu nấu nướng ăn ba cái rồi cái leo giường ngủ ha thì cứ cứ lay quay lay quay lay quay bận rộn với có bao nhiêu thôi à thành ra đó mình cứ cứ lo chăm chút cho cái cái thân này ha bây giờ mình cực khổ mình làm việc à có khi quần quật vậy để gì để ăn à ăn để ở à, này kia hai cái rất là quan trọng nhất ở trong cái đời sống rồi à đó rồi chính vì hai cái vấn đề này mà nó xảy ra cái phiền não ở trong cái đời sống à trong nhà trong gia đình à người chồng thì thích phải ăn mấy món như vậy như vậy à, người vợ thì thích những món như vậy như vậy à, rồi hả nếu mà nếu mà vợ mà bà làm những cái món ăn mà bà thích thì ông chồng là không thích à, bà làm cho ông chồng những cái món mà ông chồng thích thì bà vợ không thích à, thành ra đó nội mà cái ăn không là nó cũng có có vấn đề rồi chưa nói về vấn đề mà mặc cái này kia rồi đó, đó, thành ra đó ráng khi mà mình biết à, mình biết chấp nhận à, thôi bây giờ đó là à, thỉnh thoảng mình cũng làm những cái món mình thích nhưng mà mình nên tôn trọng à ổng đi làm cực khổ kia nọ mình làm những cái món ổng thích để ổng ăn cho nó được phải không đó thành ra như vậy thì nó tránh đi những cái cái sự bất hòa ở trong trong trong gia đình đó là cũng vậy à, thành ra đó khi mà trong cái đời sống chúng ta biết à, chúng ta biết bây giờ à, mình à, mình khư khư mình bảo thủ mà thì nó sẽ đem đến cái gì cái bất quà à, cho nên á mình biết cái cái gì á, mà người ta thích á, mình nhường à mình chiều thì thì nó sẽ đem đến an ổn à đó. rồi trong cái cái đời sống cá nhân mình á, thì mình càng đơn giản à, càng ít dính mắt à, thì nó nó sẽ an nhàn an ổn đúng không đó rồi có những cái những cái vậy thì tại vì mình cái tâm mình có nhiều lúc đó, nó không có chịu thua ai hết á à rồi nha à, có nhiều khi ấy, người ta nói người ta nói du dơ đâu á không có ăn nhập gì tới mình ấy. nhưng mà cái tưởng của mình nó dễ dời ra à, trời ơi hai người đó xúm lại cái bạn họ nói xấu mình à là đây này kia nhưng mà sẽ thật ra cái cái chuyện mà người ta nói nó không có liên quan tới mình á nhưng mà cái tưởng à rồi á bắt đầu nó nó nó xảy ra vấn đề những cái điều không hay à, thành ra đó thì cháu trẻ ta nói cái chuyện của người ta à, nó không có liên quan gì tới mình Đấy không đó. rồi á có nhiều khi á mà cái cái bản ngã mình nó muốn hơn người ta thành ra nó nó có chuyện Đấy không bây giờ cái cái ví dụ tại vì hai cái người đó họ nói à, rồi mình thấy rồi cái tưởng lên cái gặp cái người đó là cái cái người tâm thần đi ô ờ, nó đứng đứng ngoài đó nó chửi tùm lưng tà la hết nhưng mà cái người tâm thần cái người mà trí tuệ nó không được bình thường thì thì mình chấp nó làm gì ô, ờ, nó chửi nó bới kệ nó, nó đồ khùng đồ điên thì mình sẽ không có gì phiền não không có khổ đau không nhưng mà mình nói trời nó nói tôi nó nói tôi à à và bắt đầu mình kết quan trái à, khổ đau à, chứ còn thấy cái giờ bây giờ đó ví dụ cái người đó họ lỡ đi à, họ lỡ à, họ không, không không cố ý nhưng mà vô tình họ làm mình đau à, thì người ta nói ờ à, thôi cái vô tình nó cũng không sao à con mình nói tại nó nó có ý nó ghét tôi lâu rồi bữa nay đó nó có cớ nó, nó làm cho nó, làm cho tôi đau cái bỏ ghét đó chị nào thấy không thành ra đó cũng do cái tưởng của mình nó dễ dời ra thấy không chứ còn bây giờ vô tình à, vô tình bây giờ đó, quý vị tạm làm đó à con ong nó nó chích cái nhưng mà nó là con vật nè đó nó lỡ đau chút thôi chứ giờ giờ mình chửi mắng mình la nó nó có biết gì đâu mà giận nó chỉ cho mất công ha thì như vậy thì cái không có cái vấn đề gì quan trái hay là phiền não mà, mà nó xảy ra tại vì cái bản ngã mình nó vẽ dời lên cái tưởng mình nó thấy lên ha. cái tâm cái tâm mà ngã mạn nó so sánh nó phân biệt là hơn thua à, thế này thế khác thì thì bắt đầu á à, phiền não khổ đau nó nó mới sanh khởi nhá đó hôm qua sư bị hai hai phát luôn à, đi ra dọn dọn quét kia tự nhiên đâu con ong bay lại nó quất vô ngay cái cái cái uh, tay bên này mà mà, mà uh, cái trên cái cái cái ngực uh, bên uh, bên trái không ra rồi à, tại vì ở giường mà thì cũng có nhiều khi ông nó đóng ở trên đóng ổ nó cái dừa đó thành ra nó bay bay nó đụng mình nó, nó nuốt à, rồi cái nói chuyện với nhỏ em hồi chiều hôm qua nó cũng hỏi thăm à, mới nói chứ mình ở trong nhà mình làm công chuyện mà không có đụng chạm ai hết á à vậy mà cũng bị đánh nữa cái nó nói chứ à, ai đánh nói mấy ông nó đánh à, rồi rồi cái tối uh, ngủ nó nực quá thôi ra ngoài ờ, cái ghế uh, nằm mở quạt lên cho nó mát chút thì cũng vậy nó đâu nó ngoài nó bay nó bu vô cái đèn nó bu nó bay bay bay bay vô đèn nó rớt xuống rớt xuống trúng mình trúng ngay cái cái tay quất trong phát nữa thì thôi bây giờ có bây giờ mình không lẽ mình hơn thua nó bây giờ lấy chích mà lẽ mình chích nó đó đó, thành ra đó cái cái gì cái khi mà cái cái bản ngã mình nó, mạnh lên đó mình không nhịn thua à thì cái chuyện nó sẽ lớn lên nha đó cái chuyện bé sẽ ra to à còn á, khi mà mình thấy thôi bây giờ cái chuyện đó cái người đó cái người ta đang bị phiền não bủa dây có nhiều khi ta nói mà ta nói cũng không dính dáng gì tới mình mình đừng có có vẽ giờ tưởng tầm bậy rồi nó xăm ra ấy thấy không thì sao à cái chuyện nó nhỏ như con thỏ à còn ngã mà còn ngã mà mình lúc đó cái bản ngã mà nó mạnh quá thấy không họ nói tôi đó họ làm tôi đó họ gây gây cho tôi khổ đau thế này thế khác thì sao thì phiền não sầu bi khổ u não à nó sanh khởi lên còn ôi ừ, không có chuyện gì đâu à, cái chuyện là phải nhiều khi mình ta nói chuyện đâu du dơ đâu không tự nhiên suy tưởng chứ cho nó mệt ha thì mình khéo ấy thì nó sẽ sẽ qua à còn tại vì á, có nhiều lúc cái cái cái à, tâm thượng mạng ha rồi cái à, chấp thủ về cái tri kiến à, cái tưởng mình nó dễ dời à đó thành ra là phiền não nó dấy động khổ đau à, còn nếu mà mình diệt trừ được cái tâm thượng mạng rồi diệt trừ cái à, cái tưởng điên đảo à, thì đời sống nó sẽ an vui à, rồi sao mình chấp nhận xấu mình hơn thua cũng không không đem đến cái cái cái lợi ích gì đó bây giờ mình nói hơn người đó mình cũng không không có mập thêm được chút nào mà bây giờ á, họ hơn mình họ cũng không mập được chút nào Đấy không? đó thành ra khi mà mình có cái tác ý cái tác ý như vậy thì mình sẽ đem đến cái sự an vui à, còn nếu mà mình cứ cứ dính mắt rồi gút mắt rồi hơn thua uh, kết qua cái thì mình sẽ sẽ khổ đau à, mà bây giờ quý vị thấy không nhiều cái nhiều cái bệnh tật mà nó liên quan đến cái phiền não à, cái người mà cái người mà cứ bây giờ á, ta nói hơn mình à, mà mình không có khả năng để mình đối đáp mình ấy thì không mình không muốn tiếp xúc với ai hết mình ấy mình sống cô cô lập thì sao đi đến cái cái trầm quốc à, rồi à, khổ đau nè đó rồi à, nếu mà mình mỗi lần mình sân hận rồi lên á, thì nó cũng ảnh hưởng đến là tim mạch rồi à, tiêu quá rồi kia nọ đủ thứ chuyện à, thành ra thôi bây giờ cuộc đời này nó cái đời sống thế gian này là quá khổ đau rồi mà bây giờ mình còn còn dày dò làm cho nó khổ đau nhiều hơn nữa chi vậy nếu cuộc sống này nó rất ngắn ngủi à, cho nên đó là mình phải biết mỉm cười phải biết sẵn đó à, biết à, chấp nhận à, đó có những lúc à, có những lúc phải, phải à, lùi một bước à, để cho đời sống an vui tốt đẹp à, mình phải biết mỉm cười à, để chấp nhận cái đời sống cho nó an ổn tốt đẹp à, cái nội tâm mình nó quân bình an tịnh tốt đẹp là là tốt ha chứ còn mình cứ dính mắt rồi à, hơn thua này kia nọ À, rồi cái tưởng mình nó dễ dời ra thì nó sẽ làm cho mình càng khổ đau nhiều hơn à, cho nên trong đời sống chúng ta cũng biết à, à, xả bỏ À, đối nhau bằng tâm tư à, à đôi khi cũng đôi khi phải biết dạy thờ à mình nhường ta à, mình thua ta mình nhường ta mình không phải là mình xấu đâu Đấy không à để đời an ổn à, để đời bình an đó chứ còn mình tranh hơn tranh thua còn nó sẽ đem đến cái hậu quả không có được tốt đẹp quan trái khổ đau à, thì à, cũng xin à, giải thích à, cái à, câu hỏi của cô Nguyên Trang và dạ, chúc Nguyên Trang nhiều sức khỏe an vui nam mô thầy giá dạ sa thú sa thú con uh, kính uh, tri ân sư ạ à. à, dạ con kính tri ân sư đã giảng dạy con thấy bàn tay con thấy có bàn tay dạ con kính mời con không biết là bàn tay của ai con kính mời bàn tay ạ à ủa mình tạo bộ bàn tay của con hả ta <laughs> hình như con bàn tay cuối cùng bàn tay của con vậy mà bạch sư mỗi lần mà mình muốn giận hay gì là mình nghĩ tới nè ồ chị mai hả dạ con kính mời bàn tay à con thấy bàn tay con kính mời bàn tay của ờ, à, cô mai gì dạ con kính mời con xin nhường bích lại à dạ con xin uh, kính lãnh lễ sư thanh uh, pháp thanh and uh, xin chào đạo tràng à, con ờ, con có cái cái câu hỏi này à, là, ờ, thí dụ như là trong cái uh, trong cái những cái sắc cảnh sát giống như là mắt tai mũi lưỡi thân ý thì khi mà uh, thí dụ như mình tiếp xúc mà mình không có khi mình tiếp xúc mình không cảm thấy thích thú tức là lúc đó mình không bị dính mắt còn nếu mà con tiếp xúc vô ăn mà thấy ngon vị thật là ngon thì cái đó nó đi vô nó đi nó đi thẳng vô à, lộ trình tâm và nó nằm trong cái tưởng không phải không sư rồi cái đó nó mới làm cho mình muốn hoài từ cái tâm tưởng nó nó mới làm cho mình muốn hoài đúng không sư Nó mô bổn thà giá nó mô thầm mà giá nó mô sanh khai giá à thì à, nói chung á khi mà chúng ta nhận thức một cái đối tượng đó, là nếu mà chúng ta khi mà chúng ta gặp một cái đối tượng mà chúng ta cho là khả hỷ khả lạc thích ý vừa lòng à thì cái đó là gì lúc đó là chúng ta à, thiếu thiếu cái chánh niệm tỉnh giác rồi Thấy không? thí dụ trong cái trường hợp đó bây giờ mình ăn mình biết cái vị nó ngọt bùi thế này thế kia có những lúc mình biết nó ngon nhưng mà mình đừng dính mắt với cái ngon đó thì nó nó không đem đến cái cái khổ đau tại vì á à, lâu lâu mà mình gặp được cái cái cái cái cái cái thức ăn mà nó nó hợp khẩu vị á ha bắt đầu cái khả hỷ cả lạc thích ý vừa lòng nó sanh khởi lên thì lúc đó là gì là phiền não à rồi cái cái cái, cái cảnh đó, mình mình thấy nó nó quá mạnh đi lúc đó cái cái tâm si nó quá mạnh cho nên là sao cái cảnh cái cảnh mà lớn nha khi mà cái cảnh lớn á, nó sẽ nó sẽ trạo hối cái tâm nó mót trở lại không? Đó, thí dụ như bây giờ cái trường hợp nè Quý vị đi Quý vị thấy một cái tai nạn Cái cảnh nó quá khủng khiếp hãi hùng Nhưng mà nếu mà cái người mà tránh niệm tỉnh giác Mình nhìn á Thì nó cái, cái cảnh này nó không có nó không trạo hối lại nhưng mà khi mình nhìn mà với cái tâm thiếu chánh niệm tỉnh giác thì mình thấy cảnh trời ơi quá cái vụ cái tai nạn mấy chiếc xe tông nhau à, người ta chết máu nghe khủng khiếp thì cái cái đó là cái nhìn với cái cảnh cái tâm si à, mà khi mà nhìn cái cảnh cái cảnh mà tâm si đó thì cái cảnh nó quá khủng khiếp cảnh quá lớn mà thì ra cái tâm nó trạo hối lại về nhà về nhà còn tưởng lại nữa rồi tới khi mà ngủ thì sao cái tâm nó trạo hối à, cái cái cảnh nó trạo hối nó lại cái bắt đầu mình sợ đó ra mình biết à, tất cả các đối tượng nó sanh rõ diệt mình nhìn trên cái tính chất chân đế à, với cái tâm chánh niệm tỉnh giác thì à, đâu có ai mà cấm mình mình phải biết nó ngon dở thì cái chuyện đó đương nhiên nhưng điều quan trọng là mình đừng có đừng có chấp thủ à, đừng có bám níu à, dính mắt vào nó Thấy thế còn à, khi mình biết à cái bữa nay là những cái người phục vụ họ nấu bữa nay à ngon Thấy bây giờ á mấy bữa trai tăng à phật tử đến chùa rồi nấu nướng rồi bài biện lên rồi kia nọ rồi à, mấy sư ăn tự hỏi chứ à, con nấu à, vậy à, ngon sư bây giờ đó, người ta đi chợ rồi về sắp rồi ngọt rồi làm đủ thứ chuyện hết ta dân túng cho mình mà giờ mình nói à, ô mấy cô nấu dữ à không ngon gì hết thì thì sao thí chủ ta phiền không à, thì à, ta hỏi ta hỏi mà con nấu ngon sư thì nói, à, ngon vậy thôi thấy không nhưng mai mốt mình đừng có biểu với tôi đó trời bữa nay cô nấu gì dở bữa ẩm cái cô cô hồng nhung á cô nấu món này ngon lắm ha là là có cái cái cái sự phiền não không mình so sánh rồi kia nọ mình dính mắt à, cô này có nấu cái ngon cô này nấu không ngon bắt đầu bắt đầu phiền não nó dấy động lên là có chuyện à, còn ví dụ mình thấy à, nó nó có thì thôi nó dừng lại ở ngay chỗ đó thì không có gì phiền não không có à, mình nhận thức trong cái cái sự trí tuệ chánh niệm tỉnh giác đâu có gì xảy ra à, còn mà bắt đầu so sánh rồi chê rồi khen rồi này kia nọ đó ha thì bắt đầu á là cái trạng thái của phiền não mà phiền não là có có si có si có vô minh mà có vô minh thì đem đến cái điều tai hại khổ đau à, thành ra mình biết ngon vậy thôi à, mình nhìn nó trên cái tính chất chân đế à, nó sanh nó diệt nó rồi cũng quá cũng xanh cũng diệt mà dở cũng xanh cũng xanh cũng diệt thấy không à, thành ra như vậy đó thì mình không có tạo hối có hả mà mình nhìn với cái trạng thái của si của phiền não à thì sao nó những cái cảnh lớn à những cảnh lớn quá lớn nó sẽ trạo trạo hối lại nhiều lần à đó bất cái cảnh thiện cũng vậy bây giờ trong cái cuộc lễ giả dụ như cái cuộc lễ dân y đi ha mình à, mình ao ước được là chủ lễ dân y à, mình ao ước được hùng hước trong cái cuộc lễ dân y à, rất lâu mình mới mới làm được thấy không thì khi mà quý vị trong cái cuộc lễ dân y đó cái tâm quý vị á, quan hỷ dữ lắm à đó nhưng mà nếu mình biết à đây là cái cái việc phước thiện đây là cái nhân cái duyên để tạo trữ những cái nhân lành á. thì biết vậy thì đó nói cậu giờ mình ấy trời éo tôi tôi có tiền tôi mới làm được chủ lễ cho đi cái này khác thì cái đó cái đó phiền não à, rồi lỡ mình làm không có tròn vẹn gì đó cái người ta chê ờ chớ chủ lễ đi thiếu cái này thiếu cái kia thiếu cái nọ thì thì sẽ sanh ra cái phiền não phải không còn mình à, biết à giờ cái đây là một cái thiện sự à, chúng ta làm để gieo những cái chủng tử những cái nhân lành à, thì ví dụ nhiều khi nó có thiếu sót gì đó ta chế à thì thôi tại vì chúng sanh mà hàm nhân thì đâu có ai mà toàn vẹn được để chuyện bình thường nha còn á mà chúng ta làm à, chúng ta có cái tâm ngã mạng rồi à, thích thú đắm nhiễm gì đó trong cái đó dính mắc cái đó, đó. thì sao thì sẽ phiền não thì hai cái nó vậy thôi à, nếu mà chúng ta sống với trí tuệ à, thì sẽ đem đến an vui mà nếu mà chúng ta à, làm thiên mà giới thúc đẩy phía sau là phiền não thì có sao có nhiều lúc nó không có trọn vẹn cái an vui mà đem đến những cái cái khổ đau à, cho nên chúng ta biết trong tất cả các cái hiện sự có rồi lúc mình phải nhìn lại cái cái động lực thúc đẩy phía sau nó là nó là thiện hay là bất thiện nè à, nếu mà nó là bất thiện à, có có tâm ngã mạng rồi à, à vô minh ở phía sau thì mình nên kịp thời mình dập tắt mình sửa đổi là với cái trí tuệ à, với tầm à, an vui thì nó sẽ đem đến lợi ích tốt đẹp à, xin giải thích cái à, thắc mắc của cô Hồng Nhung và dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui dạ sư à, như vậy có nghĩa là dù cảnh tốt hay xấu nó không phải là vấn đề mà cái vấn đề chính là ở cái tâm bất thiện tâm si của mình mà mình cứ ờ, dính mắt và mình muốn nó chứ không phải là tự bởi cảnh bởi vì cái tâm của mình à. nó mù thà giá nó mù thầm hà giá nó mù sân hà giá thì ờ, có đôi lúc đó có đôi lúc cái ờ, cái phiền não nó chen vô cái tưởng nó chen vô à, rồi nó nó so sánh à, đúng sai tốt xấu thế này thế khác à, rồi cái bắt đầu mình thấy cái cái đối tượng nó bị lệch lạc đi à, giống như giống như mình nhìn à, mình mang cái mắt kiến thì mình nhìn cái cảnh vật nó nó sẽ ra cái màu đó à, cho nên á, mình muốn muốn thấy được cái cái cái cái màu sắc à, của cái vật cảnh vật này mình phải cỡ bỏ cái cái cái kiến đi à cái kiến đây là cái ảo tưởng nè cái chấp thủ nè cái mê lầm à thì mình mới thấy được cái đúng cái thực tướng của của đối tượng à, bằng tính chất chân đế à, thì mình thấy là bằng cái gì bằng cái vô thường bằng cái tứ đại à, tất cả các đối tượng nó đều là đất nước lửa gió à, rồi à, nó sanh nó diệt do nhân do duyên à đó thành ra khi mình thấy đúng cái cái đúng cái chân tướng đó thì, thì không có phiền não à, còn nếu mà mình thấy với cái cái, cái ảo kiến à cái ảo tưởng thì sao thì phiền não nó sẽ giấy động đó cho nên đó là cái mục đích của chúng ta đó là nhận thức thấy đối tượng đúng cái thực tánh thực tướng của nó à, thì sẽ đem đến à, trí tuệ an vui tốt đẹp à, tại vì sao mình nhìn đối tượng với cái tâm chánh niệm tỉnh giác à, còn á mình nhìn đối tượng mà với cái ảo kiến thì nó sẽ đem đến phiền não khổ đau à, xin giải thích cái uh, à, mắt của cô uh, Hồng Mai dạ yeah. Dạ, yeah, con xin cô, uh, sức khỏe. Chúc, yeah, dạ, chúc sư sức khỏe dạ yeah. Dạ. yeah. Con. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, kính cảm ơn uh, cô Hồng Mai đã đặt câu hỏi ạ. À. Dạ, con thấy thời gian cũng vừa phải lẻ Dạ, sau đây con uh, con kính mời đạo tràng cùng con sám hối à, sau khi um, kính pháp và con à, xin thỉnh uh, sư pháp thanh có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi kính pháp và à. dạ con kính mời đạo tràng cùng con hồi hựa ờ, sám hối phật bảo bảo pháp bảo và tăng bảo ạ à. Uttamang ge na wande hang ba da bang Buddheyo kalito doso buddho kamatutang mamang uttamang ge na wande hang thammang chadui tham warang thamne yo kalito doso thammo kamatutang mamang uttamang ge na wande hang sangkhan chadui thotamang sangkhe yo kalito doso sangkho Kama Tử Sơn Mà Mân. Dạ con kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính Pháp ạ. À. Dạ con kính dân mít lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, Nam mô Sân Thầy Giá. Xin à, thay mặt Chư Tăng phút chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể tăng an chúc tất cả quý tôn nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo cầu mong tất cả chúng sanh à, sớm thoát khỏi những khổ đau cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc Pawatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa bhutanu vavena sada sote pavantu te pawatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa dhammanu vavena sada sote pavantu te pawatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa sanghanu vavena sada sote pavantu te tất cả phước báo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 thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng một lần nữa kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay và kính tri ân sư đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. À. Dạ, và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp. Ya dạ dewa ta santi vihara wasini tu pe kare bodhi tare ta hen ta hen ta tham ma đa ne na pha văn tu pu chi ta so tin karon te tha vi ha ra man đa le thế ra cha mat cha na wa ca cha phết kha wo sa ra mi ka da na ba ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sap ba na ku ta sukita pa wan tu te cha la pu cha ye pi cha anda sampa wa san se da cha ta atha wu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 đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện nhìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy canh nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và dạ, sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm, sư Pháp Thanh đã đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay à để chúng con được hiểu biết thêm về giáo pháp của Đức Phật và dạ, kính cảm ơn quý cô chú Phật tử đã đến với đạo <laughs> tràng tham gia thời pháp hội và dạ, con kính mời quý cô chú trở lại rung vào ngày mai cũng như thường lệ vào lúc 9 giờ tối giờ hoa thịnh đốn và ngày mai và chúng ta sẽ gặp lại um, sư pháp thanh và chúng ta sẽ học về à, Bali căn bản. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia. Dạ con kính chúc đạo dạ. tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời điều an lành nè. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con dạ. xin tạm biệt đạo tràng. Chúc đạo tràng dạ. ngủ ngon ạ. À.